vẫn như mọi ngày bước xuống phố đi chơi ngày mới như thể trong số một tình họ vừa tôi đừng có. các cụ đã dạy như thế mà Đây sẽ là vòng ở ngoài đường tân đường ngày mới và Và niềm vui trong ta share mọi người Đừng bận lòng chuyện buồn đau mà quên đi nụ cười Em biết không, những điều luôn khiến em phải siết lòng But you know, it's my hand here em víu vào Đừng lo nghĩ, đừng buồn lâu Cuộc đời ta ta cất trên tay trôi xuống gạt đi hết, mà phiền lo Khi bị rêu như hôm nay là ngày cuối cùng Và anh biết cho mong như huy nổ Thích cho gió cứ phiêu thứ áp Không quan tâm là đi bộ Đôi khi ta muốn đi một chuyến thật xa nhà Đi đâu cho thăm tâm relax Đi xem phim bi là cả uh, Bao nhiêu việc bổ vây Ai cũng muốn được lười Nhưng không làm thì toi. Ôi thế giới loài người Cho nên điều quan trọng nhất chọn ngày mới bằng sunshine Nên năng lượng tích cực vào một ngày mới Thật là fun right Đôi khi flow anh giật giật tuy là binzy Nhưng đôi khi anh biến hóa nhìn logic freaky Không quan tâm mọi người nghĩ mình làm gì Mà hãy để tâm xem hôm nay Mình muốn làm gì thế thể nhiệt huyết đặt lên bàn làm việc nhưng ngồi trên bàn tiệc tay ta cầm viết và trong cái giờ giấc không cần đến một crew ta vẫn có thể làm sau khi vấp ngã mới nhận ra nhiều điều Cuộc đời này vì đang lắm xung quanh vô vàn thứ liêu siêu Cho nên là ta cứ vô tư đi như là đen Trưa nay mưa hay nóng bức thì ta đi ăn cây cà rem Đặt tay ký vài cái hợp đồng làm tiền để cho lẹ Và hoàn thành xong thì phải nhớ là mang